Thank you. ba trời à người ơi cha lành à chúng à, bốn à, loài ơi à quý y à một à, niềm à dứt sạch nghiệp mà ba kỳ cùng ta tan ơi ức à, kiếp ma à, cùng cùng tần Phật là chúng sinh à, tính thường là dòng là làm người đạo cảm Mater. tôn ma đại phật à, đưa lai sinh di lạc tôn ma phật sâu màu sáng gì à hơn Lord now. thường nhớ phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn hồng rộng nghe nhiều à, để tăng trưởng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 I'm doing. định à, lễ ơi à, để à, nhất đầu đà tôn giả đại ca diếp chi a tâm ma đành nhà lễ ơi a à, đề a à, nhất na chi a tuệ tôn na giả xá lời phật chỉ tâm ma đành a lễ ơi a để a nhất na thần a thông a tôn a giả mục ma kiều liên chỉ tâm ma đa văn tôn giả nan chỉ tâm ma đành à lễ ơi à để à nhất na trì giới tôn giả yêu ba ly chỉ tâm ma đành lễ ơi để nhất giải công tôn đảnh a ơi a đề a nhất na thuyết na pháp tôn na giả phú a lâu na chỉ ai ma đành a à, lễ ơi a đề a nhất na luật à, à, na nghị tôn na già ca chỉ á tâm ma đành á đế ơi á đề á nhất á thiên á nhãn tôn á giả Karna. dài lâu thường bảo vật trong tay giày đạp lên trên thành phố tháng năm sâu cố miệt mài giờ đây chẳng sông bảo địa con nguyện sám hối đổi thay chân truyền thực tập nụ cười hơi thở sống đời chính niềm tính chuyên đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu vươn tâm ương thật sâu thấy được tự tin các khóa thoát ngoài sinh từ trần lao nguyện học nói lời ai ngờ thương yêu chăm sóc sớm chiều đem buồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau đền đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn về sâu tiếng thành tâm hương một nén cài sen con nguyện hồi đầu nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện xin truyền cần tu tâm vuông tròn đạo quả về sau Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Nam Mô Cầu Sám Hối Chư Phật Nam Mô Cầu Sám Hối Phật Đà muốn tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là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 khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch nhà nam mô Phật na bổn sư thích ca mâu công phu công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp